nên bao nhiêu chàng trai dòm ngó, ngỏ ý muốn lấy cô làm vợ, nhưng đều bị từ chối phũ phàng bởi Thư đã có người trong lòng rồi. Người yêu của Thư là Đạt, anh chàng hào hoa, sinh ra trong gia đình bình dân chứ không giàu có như nhà Thư và cũng chỉ làm nhân viên bình thường. Mặc dù không muốn đăng hộ đối, nhưng Thư thuyết phục bố mẹ bằng được để lấy Đạt làm chồng. Tin vào con mắt nhìn người của con gái, bố mẹ cô đành gật đầu đồng ý. Về sống chung một nhà, đặt chăm sóc, thương yêu vợ hết mực. Ai cũng nói số thư sung sướng khi được chồng cưng chiều, mẹ chồng thì tâm lý, chẳng che vào đâu được. Có chuyện gì Thư cũng tâm sự, kể lể hết với mẹ chồng, chứ chẳng dè chừng điều gì, vì hai mẹ con thân thiết chẳng khác gì mẹ ruột. Có thời gian rảnh, Thư đều dành hết cho gia đình để chồng tập trung mà phấn đấu cho sự nghiệp. Sau mấy năm thì mọi sự hy sinh của Thư cũng được đền đáp khi mà công việc của Đạt ngày càng thuận buồm xuôi gió, hợp đồng nào vào tay anh cũng thành công mỹ mãn, lương của Đạt bây giờ cũng đủ để nuôi cả gia đình, cho vợ và mẹ sống dư giả, thoải mái. Tiền bạc ngày càng nhiều, Đạt ăn mặc bảnh bao, đẹp trai hơn cả lúc chưa vợ mà anh còn thường xuyên đi sớm về muộn. Nhìn thấy thế, nhiều lúc mẹ chồng thư dỉ tai con dâu bảo, con có thấy thằng Đạt dạo này khác khác không? Con thấy anh ấy vẫn bình thường mà mẹ. Mày không sợ nó cặp ổ hả con? Đàn ông mà lắm tiền là rất dễ sinh hư, từ giờ đừng để nó giữ tiền nữa. Đàn bà phải no tay hòm chìa khóa chứ, cứ để cho nó muốn chi gì cũng được là không ổn đâu. Thấy mẹ chồng nói vậy, Thư mới nhớ tới những biểu hiện gần đây của chồng mà không khỏi nghi ngờ. Ngay tối ấy, Đạt vừa bước vào phòng ngủ, liền bị vợ đe nẹt. Anh đừng có màn lén phán với con nào đấy nhé, không thì biết tay em. Em hiền thế thôi, chứ lúc ghen lên không biết thế nào đâu. Anh làm sao dám chứ, em cứ lo bò trắng răng không à? Hàng ngày, Đạt vẫn tỏ ra âu yếm, phục dịch vợ đều đều mỗi đêm để che đi việc làm bên ngoài của mình. Thư đâu có biết rằng chồng cô mới phải lòng em đồng nghiệp chân dài, nóng bỏng cách đây hai tháng. Dù say đám bồ, nhưng Đạt lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại một câu. Em nên nhớ, em chỉ là bồ của anh thôi. Chúng ta sẽ không bao giờ lấy nhau đâu, nên đừng cố tìm cách phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. Đạt nói vậy, nhưng Hoa, à bồ của anh thì không chịu an phận. Ngoài đạt, ả còn cặp kè thêm với một anh chàng nữa để kiếm tiền nuôi thân. Cái bản tính lẳng lơ khiến Hoa không sao rời được những người đàn ông nắm tiền đã có gia đình. Rồi Hoa phát hiện ra mình có thai. Trong hai người ả cặp kè thì Đạt là người có điều kiện hơn cả. Dù biết cái thai không phải là con của Đạt nhưng ả vẫn dày mặt tới đòi chồng. Đúng thời gian này thì Đạt phát hiện ra Hoa lăng nhăng với người đàn ông khác. Anh còn đang định dứt khoát chia tay mà không biết rằng Ả đã tìm đến tận nhà mình để gây chuyện. Thư vừa đi làm về, đang sắn tay áo lên vào bếp để chuẩn bị đồ ăn tối, thì Hoa vênh vào bước vào. Chị đến tìm gặp ai? Chị là vợ của anh Đạt phải không? Tôi là bồ của anh ấy. Lúc này Thư mới vỡ lẽ ra là chồng mình có bồ. Cô sốc đến tái mặt đi mà chẳng phản ứng được gì. Nhìn chị cũng được đấy chứ, nhưng vẫn không thể xinh đẹp, quyến rũ bằng tôi được. Lúc này mẹ Đạt từ trong nhà bước ra, nhìn Hoa cười tươi cháu là bồ của thằng Đạt ư. Vâng, cháu là Hoa, cháu đang mang thai đứa con của anh ấy. Ôi may quá, nhà này mới có hai đứa cháu gái, bác còn sợ không có thằng cu nối dõi tông đường, con vào nhà đi để bác gọi thằng Đạt về. Dẫn ả vào bàn ngồi, mẹ Đạt liền lấy điện thoại gọi cho con trai. Con ơi, về nhà mà nhận con trai nhé, cái hoa nó đến nói là mang thai của con đây này. Ả tự đắc vắt chân lên ngồi, tin chắc hôm nay mình sẽ trúng quả đậm vì có đứa con trai trong bụng chống nâng rồi. Lúc này mẹ Đạt mới quay sang cô con dâu đang đứng bên cạnh nước mắt ngắn nước mắt dài. Ơ kìa, sao mà con phải sụt xịt thế kia? Thằng Đạt nó có bồ, sắp lấy vợ hai thì con phải mừng chứ. Vợ hai nó sẽ thay con làm ô xin trong cái nhà này. Con chỉ việc rảnh tay mà đi mua sắm, làm đẹp thôi, sướng thế còn gì. hoang nghe xong mà mắt tròn mắt dẹt. Bác nói thế là sao ạ? Nếu là vợ thằng Đạt thì con phải lo mọi việc từ A đến Z. Như cái thư đây này, dậy từ 5 giờ sáng, làm quần quật đến 10 giờ đêm mới được đi ngủ đấy. Nhà bác không thuê giúp việc nên nó phải lo tất. Liệu con có làm được không? Mà cái thư là vợ cả, thằng Đạt chẳng có lý do gì để bỏ nó nên con chỉ có thể làm vợ hai thôi. Nhưng con đang mang thai cháu nội của bác cơ mà, sao lại chỉ là vợ hai được? Hoa nói xong câu đó thì Đạt từ ngoài sân bước nhanh vào. Cô đừng có mà ngồi đó mà nói linh tinh nữa Cô ngủ với bao nhiêu thằng Chắc gì nó đã là con tôi Cút ngay đi Đừng có dây dưa ở đây nữa Anh nói cái gì thế Hoa cố ngước lên nhìn đặt thanh minh Cô đừng giả vờ giả vịt nữa Cô tưởng tôi không biết gì à Tôi không ngu gì mà bỏ vợ để lấy đĩ Đã không cướp được chồng Còn bị sỉ nhục Hoa một mạch chạy mất tâm Lúc này mẹ Đạt mới chỉ thẳng mặt con trai Mẹ không ngờ con lại làm ra cái việc tài đình như thế đấy Con không mau xin lỗi vợ đi Nếu còn có lần thứ hai thì đừng trách mẹ Dù chồng nói lời xin lỗi Nhưng Thư vẫn giận lắm Cô chẳng buồn nói với anh nửa lời Sau bữa cơm tối Mẹ chồng lên phòng ngồi cạnh con dâu bảo Con đừng buồn nữa Từ giờ có chuyện gì cứ nói với mẹ Mẹ sẽ đứng về phía con Thư bật khóc nức lở ôm lấy mẹ chồng Đúng là đời này cô thật may mắn khi được làm con dâu của bà